vui quá bồi ngọ vui quá thì nó thành uh, phát triển chết con chết chứ không sao không sao không vấn đề gì ôi yêu là mùa nha vâng vâng trên này ờ, bà con ờ, bị không <laughs> còn nhau chơi tao đã vậy ấy đấy đúng rồi tao từ từ ừ. số không ạ không này nó dốc, dốc, dốc, dốc, dốc. Nên chỉ trâu lỗ. Ông bước từ từ nhá, ông bước từ nhá. Từ từ, bước từ từ. Dạ, ừ. Em cẩn thận. Dạ. Mấy anh em à, đi làm chuẩn bị à, mấy anh em vào trong nhà em Mỹ ấy. Đi qua đây là Giang thấy là có một à, người say rượu hay sao Nằm giữa đường đây này à. Tức là say rượu thật rồi chú xây rượu xanh nhỉ? <laughs> muốn là muốn đánh thức uh, chú dậy không nhỉ đưa chú về nhỉ nhà chú ở đoạn nào đây chú ơi ngủ ngoài đường nên nguy hiểm lắm nguy hiểm cực kỳ luôn đấy là xe cộ đi lại rất là đông luôn lấn ờ, lề đường không biết là nhà chú ở đoạn nào để mà đưa chú về đây chú ơi chú ơi chú ơi chú gì ơi ừ. Chú có ờ, dậy được không? Ừ. Chú có dậy được cháu uh, ờ, lai chú về thật nhà ngủ Ngủ ở đây nguy hiểm lắm Cái này phải đưa về thôi ừ. Tại vì ô tô đường cái ấy ừ. Đi ô tô nó không để ý đúng ngay khúc cua à. Ờ, ừ. Đúng rồi nhưng mà ừ, để xem anh nào quanh quanh đây à, hỏi, hỏi em này một chút ừ, biết biết chú ừ, này biết nhà em ơi cho anh hỏi chút được không Em có biết ờ, nhân thân của chú này nhà đoạn nào không? Chú đang làm đường ấy Có biết không? Như là ông nội của em không? À thế à? Như là ông nội ấy. Ồ thế phải đưa đưa về thôi Đưa Nó vừa đi uống rượu nhà Ờ à, đúng rồi Bố, bố em à? Ừ. Ông, ông, ông nội à? Ông nội à? Ờ. Thế nhà nhà ông có gần đây không em? Dưới này ờ, À dưới này à? Vâng ừ. Có thể chú ngồi được xe không? Không ngồi xe ngồi xe anh anh đưa chú về để cho ông ngủ ấy dậy đi em ơi chế tre một chế một chế ờ một chế về nhà ngủ đồng hoàng ở đây nguy hiểm ấy Người nhà nhà đấy Không nhà chỗ này không vào chú ạ Chỗ này là bầu trời rồi Ôi, Bầu trời rồi Vâng bầu trời Bơ Đây là ngoài đường mà Một cái nhà đây hậu đây với à. Lấy xe về đi tính uh, Lấy xe đường về nó ừ. ừ về về đường kia nó lên đường ờ. Ờ. nhà nhà cách xa đây không em gần đó gần đó đi đi đi ông về ô ông ơi ông về với trời, này sời rồi đấy lỡ bún bày đấy về về nhà lại uống tiếp ờ. trong này ngủ gió chứ ngủ ở đây là nguy hiểm chú ạ đường đấy ngủ ở đây ô tô nó đi lại ấy, không biết là ô tô nó đi lại ấy ô tô to đấy Ủa tôi to đấy ừ, ờ, Tôi to đi lại ấy. Phải đi <laughs> Vâng à, Mình à, cứ về nhà Sau là mình uh, uống rượu mình ngủ ở nhà cũng được Ờ đúng rồi Đúng, rồi đúng rồi, vâng, Đấy. Nhưng mà trải chiếu giữa giữa, giữa vâng. nhà ờ, Vài chỗ đấy Vùng cao mà <laughs> Ôi rồi Vâng. Để ra đẹp trai đấy. Ôi, không Ô, cách đây ờ, hợp tận dưới này em. Dưới này dưới này không? À, dưới đây, này ờ, đây là thì, đây ờ, nếu mà ấy thì anh uh, lấy xe anh chở chở chú. Không cần đâu. Chở ông rồi. À, đấy là ông của em à? Cái này à, cho một sáu treo nổi một chế. Hôm, hôm, nay một à, chế đi uống rượu nhà mới à, à con gái đó, à. <laughs> thế thì vui quá <laughs> bồi lò vui quá thì nó thành uh, quá chén một chết một chết nhưng không sao không sao không vấn đề gì bình thường mà là muối nha vâng vâng ở trên này à, bà con à, các bác bà à, vui à, bình bảy, thường à, bảy sẽ có đấy không cái gì vâng. à. đài đấy ừ. về nhà ngủ bác cháu mình lại uống tiếp Hả? Thì nó mới vui. Không biết nó đi được đường này, đường này, đường đất tôi không đi được thì đi đường Nó đi đường nhựa. Ô, đi đường này mày đi chạy đi ôi. Xuống cây đi mày đâu. Nếu không được thì mình đi đường đất chứ đường mới xuống. Rồi. Ừ. Dạ. Yeah. xe cái này mày đi đua đấy. Đấy. Cái này có chạy cô đây coi. Chính xác. <laughs> Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú bao nhiêu tuổi rồi? Ông năm nay bao nhiêu tuổi? 16 tuổi à, <laughs> 16 tuổi Vẫn còn thanh niên nhờ Vẫn ờ, vẫn đi tán gái tốt Ôi dạ lâu lâu lâu lâu lâu Mình vẫn còn tán gái À lâu lâu ông nổi bảy mấy rồi À bảy mấy à Còn thế là ông có tuổi rồi Ôi Nhưng mà chắc là tại con cháu quý ông quá nên là chúc ông nhiều Lùa rồi Đấy, Ngày xưa mà ông còn thanh niên thì Mà thì ông mà tôi một gió à rất là khỏe đấy bao lửa hay à gà hú mấy lũ dạo lũ thế này ủa tàu mùa vâng hậu chớ à hậu chớ à. thôi bây giờ là, là phải về nhà đó về nhà là có gì là mình lại tiếp tục ừ, à, ngồi em trò bà. chuyện và ừ. tâm sự chứ ờ, ở đường này nó nguy hiểm ờ, ờ, dạ. vì ô tô nó đi là nó cứ đi bàn mạng à không wow. Vâng. đi chậm cho mình đâu <laughs> Hả? đây đây đây để em lấy xe máy xuống luôn lên đây đang dạ, cho cháu mình về à, đúng rồi. À, bác cháu rồi Nếu mà năm nay bảy mấy là cháu gọi bằng bác rồi thế là em là cháu nội hay là cháu à, ngoại cháu cháu nội cháu nội luôn à, à, à. chắc là hôm nay là đám cưới à. đám cưới thì phải vui rồi à, nó, nó, nó. nhưng mà lúc ông ông ông đi kiểu gì mà ông đi bộ về được à ông sáng nay nó uống cả ngày ờ <laughs> à, được đó ừ, ừ, ừ. bây giờ đấy mà vâng ô hạt tàu quá chị đù lá bao tà đấy bộ hạt tàu à. <laughs> hầu chớ hầu chớ hầu chớ à, hầu chớ ôi vâng. hầu chớ hầu chớ hầu chớ ở trên này là bình thường thôi à, bình bình, thường thôi vâng. bình thủa đi cháu cũng đi uh, vào đám cưới bà con nhiều mà ừ. chớ liên tục à. <laughs> cũng uh, cẩu chớ đấy thi thoảng là say bết bẹt bẹt ờ điều rồi rồi <laughs> <laughs> nhưng cái là à, bà con rồi, là vui rồi. à bên sổ đấy đấy thì uh, đoạn này xuống dốc là ờ, từ từ đấy bác vâng ạ may quá còn uh, ờ đúng rồi còn uh, bác là còn còn uh, nhớ được ờ, đúng. cháu của bác nữa ờ, đúng à, nhà bác ngay dưới này thôi chẳng đúng rồi dần rồi Dạ rất vâng là chưa. Nhất là đang vâng, mùa vâng, mưa lạnh này, mưa liên tục ấy là hay ờ, cảm lắm ấy. À, à lâu rồi. Thế là, là ờ, bác mà nằm ờ, đường nguy hiểm. Xe cộ đi lại. <laughs> Không dạ. biết ở trên này. À, à lâu. Đấy. cứ phải về nhà bắt đầu là mình có uống như thế nào đi chăng nữa thì mình say ngủ tại nhà nó vẫn sướng à đúng Đấy, có vợ có con có cháu <laughs> à, anh em là, là, là, Đấy. Ôi à, nhà bác xuống đoạn dưới này nữa không à đi thẳng đây à, à đi thẳng đi thẳng đi thẳng ừ, ừ. quả bay luôn đúng rồi à, gần đến nhà chưa cái gì cái thôi rồi <laughs> Ôi chào à. à đúng rồi chớ à. mùi chế thôi mùi chế thôi ừ. mùi chế nhau ờ, à, mùi chế với à, ấy thôi nhờ nè tôi có từ đứa bao tả nè à, chơi về với bò nỉa thôi <laughs> ờ rõ rõ chế <laughs> ừ, bò nỉa ờ đúng rồi một chế bò nỉa về với vợ con thôi không phải à. Ừ, con sẽ có vâng rõ à đây có cái máy cày đây <laughs> ôi rồi sắp về đến rồi bác ạ yên tâm Dạ. Ở ờ. ờ. trong đấy đó đó. bên nhà, bên nhà. À. Bên nhà đấy, à, bên nhà này. Nhà rồi. Ở ờ, bên nhà à. bên béo này nè. Đấy. Như là bà à. chưa cần chìa khóa về sau À được. Rồi bà chú nó ở nhà mà. Ừ. Rồi. À. Nhà, nhà ông này. Nhà đây. Đây đây. Đây đây. Nhà ông đây à? Ừ. À đây rồi. Ủa, phải quá về nhà. À, đây chủ đấy. Đấy chưa còn phải súng Biệt không còn nhau chơi tao đả vậy ấy Đấy đúng rồi Tao từ từ xuống không ạ Không này nó dốc dốc dốc dốc dốc Nên chỉ trâu lỗ Đấy, ông bước từ từ nhá Ông bước từ từ nhá Bước từ từ dạ, Em cẩn thận dạ, dạ. Ôi ôi Ôi tụt bay chết Từ em ạ để để anh đấy Anh lấy dép đó từ từ Rồi về đến nhà rồi, mù chế rồi ờ. Ôi, chú chào cháu nhá ờ, Ở lâu rồi à. À. Ôi, đi đâu ấy à, <laughs> Mình à, đi à, đi à, nghỉ nghỉ rồi Pư pư pư Và <laughs> pư đã pư là dạ, gì? Chả lấy điêu giỏ <laughs> À, giường kia có rồi à. à. rồi Đây, ông Nguyên đây Thì hát chỉ là mất đủ chân chi như đã Đúng rồi, đây dường đây rồi em bỏ cái mũi là được đấy quá ok rồi à. về đến nhà là yên tâm rồi nào ra đi dạ pư pư pư pư đấy cởi cởi dép ra cho ông em ơi cởi dép ra cho ông đấy à, cởi dép ra cho ông đấy là mưa này nó lạnh đấy nếu mà có vôi ở đây thì mình sẽ bôi vào chân của của bác pư pư pư rồi. đúng rồi pư pư sau là tí nữa bác cháu mình lại ngồi tiếp à đồ dạ. rồi yeah. vâng cứ cứ pư đó ngủ đó pư à pư à pư là ngủ hỗ chớ xong rồi pư rồi pư là ngủ chùa tay không chùa chú đi rồi. vâng vâng cháu biết rồi, thương bác rồi rồi có gì là tí nữa bác ngủ dậy tỉnh xong là bác cháu mình lại ngồi à, tiếp bà, vâng bà. lại lại hỏi chớ với nhau đúng, <laughs> đúng rồi ờ, <laughs> lấy em trong trong bác nhá cố gắng à, bà. Ờ, vâng bảo ông nội giờ đừng đừng để cho ông đi ấy vâng, vâng. nhất sự cảm lạnh à, vâng. mưa gió ấy vâng. ừ. chú nghỉ ngơi đi nhá em cảm ơn cảm, à, ờ, cảm ơn anh đâu nhá vâng, anh em ờ, thấy uh, ông thế là không không ấy không an toàn lắm rất là nguy hiểm. nguy hiểm với lại sợ dính nước ừ. cảm ừ. em ạ để ý à đây là nhà ông ở dưới xem ông có con bò gì không à ông nuôi nhiều lợn đây wow không có một con bò này hai con lợn Ừ. may quá là còn có cháu của ông <laughs> mình đang định đi hỏi có thôi em nghỉ ch ch trông ông nhé vâng, vâng. ờ, cháu lắng ờ, trông ờ, ông mình vâng. nhớ là ông cao tuổi đấy sức vâng. khỏe nó cũng có hạn thế này là bảo các cháu mọi người đừng cho ông uống nhiều ừ, vì ông hay nhiệt tình mà mọi người ấy cái sức khỏe để ông tỉnh mình còn ngồi tiếp rồi. à, cháu về đấy nha ông nhá ông nhá cháu một chế nhá à, vâng chấm vâng. vui chế nhá à, ờ, thế anh đi nhá rồi các anh ờ. đi tập vào ờ thế nhá à, bây giờ anh em lại phải lên đường để đi uh, đấy đấy đi vào bản nó là muộn ừ.